Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cấp phó của Bùi Thanh Sơn và Phạm Bình Minh đang bị móc hết những gì họ đã nuốt. Vụ án Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu là hai vụ án trọng điểm mà ông Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đang đặt ra cho bộ máy thanh lọc của mình. Mỗi một vụ án nếu khui ra hết thì động đến rất nhiều quan chức cấp cao bởi sự tham nhũng trong bộ máy của chính quyền này nó không còn đơn lẻ mà là có tổ chức từ dưới lên trên một nhóm cùng lợi ích thì sẽ tương trợ lẫn nhau để làm bậy. Đó chính là lợi ích nhóm, và vụ án Việt Á là vụ án chuyến bay giải cứu cũng là loại lợi ích nhóm. Có điều, lợi ích này thuộc lại móc ra cho người dân thấy, còn bao nhóm lợi ích khác thì vẫn đang ung dung, đục khoét công quỹ, tàn phá kinh tế của đất nước, gặm nhắm dần tiền thuế của người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh hiện nay. Vụ án nào cũng như thế, ông Nguyễn Phú Trọng khui từ dưới, khui lên. Mục đích của ông Trọng là làm điều dễ thấy trước, điều khó thì ông để làm sau. Điều nào khó quá không làm nổi thì cho qua. Ví dụ như vụ bắt giữ ông Trịnh Xuân Thành để dẫn đến bắt giữ Đinh La Thăng. Sau khi bắt giữ Đinh La Thăng thì mọi người chờ đợi ông Trọng sẽ tiếp tục bắt giữ Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng ông lại dừng lại bởi nhiệm vụ này quá khó hay như vụ bắt giữ ông Trần Bắc Hà, nhiều người cũng kỳ vọng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ bắt giữ ông Nguyễn Tân Dũng, nhưng rồi đụng tảng đá này cứng quá, ông Trọng cũng cho qua. Đó là minh chứng cho những đường dây tham ô có dễ ăn rất sâu và rộng, làm cho Nguyễn Phú Trọng phải dừng lại vì không thể khai thác thêm củi ở đây. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Hiện nay, vụ án Vạn Thịnh Phát cũng là vụ án mà ông Trọng muốn bứng đi gốc rễ của nó, đó là ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Tuy đã có rất nhiều đầu mối điều tra nhắm vào ông này nhưng tới nay vẫn chưa thể làm được gì. Đã bắt đến em ruột của ông Lê Thanh Hải là Lê Tấn Hùng, đã bắt giam ông Tất Thành Cang là cánh tay đắc lực của ông Lê Thanh Hải nhưng vẫn chưa làm gì được những nhân vật này. Những người như ông Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải là những hòn đá tảng họ thách thức bản lĩnh của Nguyễn Phú Trọng. Nhưng cho tới nay, ông Trọng vẫn chưa thể công phá được những hòn đá này. Ở vụ án chuyến bay giải cứu, ông Trọng cho bắt những quan chức cấp thấp rất nhiều. Nhiều người trong số những người bị bắt cho thấy đích nhắm đến đang hướng tới hai nhân vật lớn nhất trong ngành ngoại giao của Việt Nam hiện nay. Đó chính là ông Bùi Thanh Sơn, hiện nay ông Đương Kim, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Phạm Bình Minh, hiện nay là Phó Thủ tướng Thường trực, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Tuấn Dũng là Thứ trưởng Ngoại giao qua hai đời Bộ trưởng từ tháng 3 năm 2019 cho đến tháng 6 năm 2021. Ông Tuấn Dũng là cấp phó của ông Phạm Bình Minh. Từ tháng 6 năm 2021 cho đến khi bị bắt thì ông Tuấn Dũng làm phó trong Bùi Thanh Sơn. Hiện tại, trợ lý cho ông Phạm Bình Minh là Nguyễn Quang Linh cũng đã bị bắt giữ. Ông Nguyễn Quang Linh mới bị bắt sau, trước đó ông cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng bị bắt đã có dấu hiệu cho thấy cám ông Phạm Bình Minh và ông Bùi Thanh Sơn không thể vô can. Vào ngày 10 tháng 11, Bộ Công an Việt Nam cũng yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khẩn trương giả soát thông tin tài liệu liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng và sở hữu các bất động sản đứng tên ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngoài ông Tô Anh Dũng còn có hai bị can bị kiểm tra giả soát bất động sản, bao gồm ông Vũ Anh Tuấn sinh năm 1979 sống tại Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội và ông Phạm Trung Kiên sinh năm 1981 sống tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hầu hết các quan chức khi tham ô thì giấu tiền tại các bất động sản giá trị rất cao. Gần như quan chức nào cũng như vậy. Có quan chức thì tuồn ra nước ngoài giữ trong các nhà băng lớn. Tuy nhiên, việc tuồn ngoại tệ ra nước ngoài cũng không dễ dàng, nhưng nếu chót lọt thì sẽ an toàn hơn rất nhiều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 Trần Sĩ Thanh có còn trong veo khi chính quyền Hà Nội đục ngầu màu tham nhũng hay không. Vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là hai vị trí dự bị để vào Bộ Chính trị. Cũng là Ủy viên Trung ương Đảng nhưng chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của hai thành phố lớn được lệch vào thứ hạng cao hơn ghế Bộ trưởng. Hơn nữa, trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố là nắm toàn bộ nền kinh tế của thành phố này, vậy nên ngồi vị trí này không những được ăn miếng bánh lớn mà còn được cơ cấu tiếp tục lên cao. Đây là hình ảnh câu nói của ông Trần Sĩ Thành. Ông Trần Sĩ Thanh, cháu của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, được điều động về làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội là một thắng lợi lớn của nhóm lợi ích tại Nghệ An. Cùng với ông Hồ Đức Phước, ông Trần Sĩ Thanh sẽ rất có triển vọng để tiếp tục vào Bộ Chính trị trong vòng 3 năm tới. Đó là viễn cảnh Tuy nhiên, chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong những năm gần đây là chiếc ghế được xem là hung hiểm khi ông Nguyễn Đức Trung và ông Trung Ngọc Anh đã lần lượt rủ nhau sổ khám. Nói hung hiểm ở đây không mang nghĩa tâm linh mà mang ý nghĩa thực tế rất rõ ràng. Vì là ghế dễ vào biểu chính trị nên thường bị nhòm ngó và ai ngồi vào chiếc ghế này cũng hay bị nhiều kẻ khác sẵn sàng tố sai phạm để họ được lên thay. Không riêng gì chiếc ghế chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mà tại thành phố Hồ Chí Minh cũng hung hiểm không kém gì. Những người chiếm được chiếc ghế này đều có quá trình vận động phe cánh để thực hiện lật đổ người trước. Với lợi thế là một nhóm lợi ích chính trị cực mạnh hậu thuẫn, liệu ông Trần Sĩ Thanh có thoát khỏi cái rớp mà ông Nguyễn Đức Trung và ông Trung Ngọc Anh đã để lại hay không? Đó chính là câu hỏi đáng được đặt ra. Đây là hình ảnh đục ngầu của chính quyền Hà Nội ngày ngày 16 tháng 11 vừa qua, trong cuộc họp tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh, ông Trần Sĩ Thanh có nói một câu làm dậy sóng báo chí đó là Mình cứ trong veo thì sợ gì? Chắc ông Trần Sĩ Thanh cũng biết làm gì có quan chức nào trong veo đây. Nếu trong veo thì tiền đâu họ sống, chứ nói gì đến mua nhà, mua xe và cho con cái đi du học ở các nước tư bản như Mỹ với giá hàng trăm nghìn USD mỗi năm. Cho nên câu nói của ông Thanh cần phải được hiểu rằng không ai có thể khơi đục con người ông nên ông không sợ. Đằng sau Trần Sĩ Thanh là 14 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị, một ủy viên dự khuyết thì ông ngán thế lực nào nữa. Mới đây, chính quyền thành phố Hà Nội nổi lên hai vụ đục ngầu, đấy là vụ lát vỉa hè bằng đá tự nhiên được xác định tuổi thọ tới 70 năm nhưng đã vỡ hỏng sau có 2 năm sử dụng. Trả lời cho vấn đề này, ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc xây dựng của Hà Nội nói rằng Đá vỉa hè nứt một phần do mưa xuống đã giãn nở, tự vỡ. Câu nói này gây bão cộng đồng mạng bởi vì người ta không tưởng tượng được một ông giám đốc sở lại trả lời một cách coi thường người dân đến thế. Kiểu như tớ nói vô lý đấy, làm gì được nhau nào? Chưa hết, vụ thứ nhì lại cũng chẳng kém, đó là vụ hàng loạt sản phẩm do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn mời thầu có dấu hiệu bất thường khi giá cao hơn tới thị trường 271%. Một chính quyền dưới bàn tay điều hành của ông chủ tịch trong veo lại đục ngầu đến như thế. Bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội đang là bộ máy rất thối nát. Sự yếu kém này được xây dựng từ nhiều đời chủ tịch trước chứ không gì từ đời ông Trần Sĩ Thanh. Nếu nói bộ máy chính quyền thành phố Hà Nội là một đoàn tàu thì ông Trần Sĩ Thanh là một người lái tàu. Ông Trần Sĩ Thanh vẫn cho mình là trong veo trong khi đó, ông vẫn hướng đoàn tàu này dẫm lên con đường cũ của các vị tiền nhiệm, thì liệu ông có trong veo được hay không? Đây là hình ảnh, lại một hình ảnh đục ngầu khác của chính quyền thành phố Hà Nội. Có lẽ thành phố Hà Nội vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì dưới thời ông Trần Thị Thanh. Chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đầy quyền lực chỉ là bệ phóng cho ông Thanh tiến vào Bộ Chính trị. Một ông gốc Nghệ An không lớn lên và làm việc tại thành phố thủ đô